cho thị trường nội địa Nhật hiệu bếp là Rinnai bếp này có model là KG661C thì đây là nội thất của bếp đây thì trước khi à, test những cái tính năng của dòng bếp này thì à, sếp sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản ở đây và một số à, dòng bếp ga âm bếp kính full chức năng từ âm thì ở vị trí số 1 đây là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước giá 1 triệu 7 bạn nào mà có nhu cầu uh, sử dụng hay là uh, có những à, đã chọn cho mình một cái con bếp mà mình uh, vừa giá với mình muốn mua thì các bạn có thể chụp lại cái vị trí màn hình ngay ở con đó các bạn có thể gửi cái hình đó và kèm thêm cái mã số này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem tiếp theo ở vị trí số 2 đây là dòng bếp Rinnai đúc xoay có mặt men chống xước Bếp này được sản xuất vào à, năm 2017 Thì đối với dòng bếp này thì shop sẽ tặng thêm một cặp kiềng dự phòng Và đây là cái à, nút công tắc rang Giúp cho chúng ta có thể rang hoặc là nấu những món mà nó có nhiệt độ cao á Không sợ bị à, tắt lửa ừ. Tại vì ở cái điều kiện hoạt động bình thường thì cái que cảm biến nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga. Như vậy rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc là nấu những món mà nó có cái nhiệt độ cao á thì nó sẽ bị thường xuyên bị tắt lửa còn có một số bếp á nó có thêm cái nút 3 giây là nó để tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến đó lên thêm nữa là 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện vậy shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang này á thì để cho các bạn sử dụng không bị ờ, khống chế cái nhiệt độ nữa khi mình rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao các bạn sử dụng á, thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái này bật tính năng rang đó lên khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường bạn nào có nhu cầu sử dụng á, thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được tiếp theo ở vị trí số 23 cũng là dòng bếp được sản xuất vào năm 2017 giá thì nó chỉ có một triệu rưỡi thôi tại vì cái mặt đây nó đã bị ố nè và trên nắp nó có một à, vài cái chỗ cấn nhẹ và ờ, cũng đã được gắn công tắc rang rồi nè ở vị trí số 4 <coughs> cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước đã gắn công tắc rang rồi nè giá 1 triệu 6 tiếp theo Paloma mặt men chống xước giá 1 triệu 8 thì bếp này cũng sẽ được gắn công tắc rang ở vị trí số 7 ờ, đây mặt men chống xước giá 2 triệu ở vị trí số 8 là bếp à, Rinnai Mặt men chống xước giá 2 triệu tư Tiếp theo nữa là ở vị trí số 9 Cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước giá 2 triệu 3 Ở vị trí số 10 Cũng là dòng bếp à, Paloma nấu sao cũng được vậy ở vị số 10 đây là dòng bếp Maluma mặt men chống xước đây giá 2 triệu số 11 Mật Sơn Tĩnh Điện giá 1 triệu 3 Tiếp theo thì tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp mặt kính full chức năng mười hai giá 10 triệu bếp này sẽ đã được được à, hẹn giờ cho cả hai bếp nấu cùng một lúc nè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 bếp này thì nó cũng sẽ có những cái chức năng như nấu cơm nấu cháo hẹn giờ nấu nhiệt độ chiên nấu nước hâm và nút 3 giây nó cũng giống như những dòng bếp full chức năng khác nhưng mà những cái vị trí này nấu nước này nó sẽ thay đổi cho từng bếp theo tùy loại bếp đó ở vị số 15 Rinnai mặt kính cường lực mặt kính nó bằng inox nè viền nó của nó là inox thì đối với dòng bếp này nó phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp số 15 số 16 là dòng bếp Paloma thì bếp này nó sẽ được hẹn giờ cho cả hai bếp nấu nhưng mà nó chỉ sử dụng chung một cái màn hình hiển thị thôi tiếp theo thì tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp ga âm ở số 17 Rinnai mặt kính cường lực màu đen mặt kính tràn viền thì nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu và nướng hẹn giờ nấu cả bốn bếp ba nấu và một nướng số 18 hàng trưng bày mặt men chống xước số 19 đây là hàng à, dùng nước cũng là mặt men chống xước tiếp theo số 20 đây là mặt men chống xước đây Tép này là được dùng lướt được sản xuất vào tháng 8 à, năm 2019 ở đây là một số dòng à, bếp từ âm đây là một số dòng bếp từ mà shop vẫn chưa vệ sinh nên sẽ đưa ra một cái mức giá phù hợp nhất bạn nào mà sử dụng thì có thể muốn sử dụng những dòng bếp này mà muốn được vệ sinh nữa thì có thể liên hệ đến shop khi vệ sinh thì sẽ được à, cộng vào thêm cái khí vệ sinh vào thì tất cả những dòng bếp từ này thì khi bán có bảo hành và trước khi giao sẽ có là một cái clip test những cái chức năng của bếp còn về những bếp à, từ nó có cái công suất nấu trên 2.000W á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 <coughs> bếp này có mặt men chống xước đây là cái mật nó đây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 còn đối với mà cái bếp mà nó không có cái nút 3 giây này á thì shop sẽ khoan một cái lỗ để bắt một cái công tắc rời ở đây thì khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái này để bật tính năng rang đó lên các bạn mà không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó bạn nào có nhu cầu sử dụng công tắc ra đó, thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được tính năng mà nước cạn nồi này á, thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái đáy nồi nếu đáy nồi của các bạn mà bị cong hay lõm lên á,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 khóa ga nha công tắc đang ở vị trí là mở nè thì bây giờ tôi cũng sẽ thử pin sạc để các bạn cùng theo dõi thì về pin sạc này á tôi chỉ sử dụng có một pin thôi nên nó sẽ không đủ độ dài với cái hộp pin thì tôi có kèm thêm một cái lò xo thì khi mà nhận bếp về á các bạn sẽ móc một đầu của lò xo à, tôi cùng là cày hở cái chân ra này